Xin chào Chúng mình là Diverse Và hiện tại Diverse đang tham gia show Ai chọn ai của King Life. Woo! Fighting Fighting Chọn, chọn không chọn, ok ok dạ. mất biết em em biết phim này em biết chị này đóng phim này nhưng mà chưa xem ấy một một hai ba xin lỗi chị luôn xin lỗi chị chọn một hai ba à, Yuri Yuri Baby xin lỗi chị à chị Sam xin lỗi chị rồi ờ, ờ, em nghe nhạc em em em thích nghe nhạc em hai <laughs> ba ok đây dạ. wow Ê, chị Lily bài hát hot hit hit hit dạ. wow yeah. cái này khỏi khỏi đi cái này cái này khỏi bớt đi dạ. một hai ba anh không ca em không xem hoa hậu mấy xin lỗi chị hoa hậu từ từ bây giờ có thể là còn rất nhiều không chị đâu gì chị đâu gì hay lắm nhóm nhạc thì chọn một thôi ôi ơi chị Trời Song 28 Trời Song 28 Chị Hương Giang Chị Hương Giang Qua đi Qua đi Em chọn chị à? Thôi thì quay lại đi Chị Hoàng Sorry Hansara Sorry Hansara Các bạn Yeah Đã dạ, có Dạ có chứ ạ À, Khadi Nguyễn Khadi Nguyễn này Chị Salim Chị Salim Chị ừ, Salim Em xin này Em xin Chị Với nhóm Blackpink à, à, chị đóng Dummy Kim Dummy chi chi là một người truyền cảm hứng rất là nhiều cho em Không, mình nhớ mỗi lần mà luôn mình ở bên hàng á mà mình mà chán á, mở chi ừ. mở ờ, Chichiku lên coi á Làm áng mây trôi trên bầu trời Một mình trôi phơi là lựa chọn số 1 lên đầu Đó ừ, là chị Hương Giang kiểu rất, rất là thông minh, thông rất là thông minh còn đẹp Rất hài hước Anh sẽ để uh, chị Hương Giang ở top 2 ừ. Oh, oh my ờ, god Mình nghe này à, Bây giờ ờ. sao giờ mình, mình lên để chị Hoa Sa top 1 Top 1 luôn Có đỉnh Đỉnh, đỉnh, đỉnh, đỉnh Đỉnh, đỉnh, đỉnh Đỉnh, đỉnh, đỉnh Có à, nhiều idol Nhưng mà thích chị Chipu lắm Hết, ok hết, mà. hết Tí là phải ờ, cân nhắc Đây vâng. kiểu cảm tính của mình thôi Hát hay ờ, mặt biểu cảm cực đỉnh luôn Chị Lily này Tác bài nào cũng hay luôn 24 giờ trôi sau qua giờ ừ. Sao để nói nhớ anh ngừng lại Để ở top 4 Ừ. Thôi chị Hương Giang Ôi hiền hồi Em là em đang kiểu bị nghiện cái bài à, có như không có Em bật suốt ngày luôn Bài nào của Amy ra cũng rất là đáng yêu điều hot Điều hot, rất là tập trend Anh thì anh nói rõ ngay từ đầu là top 1 là chị Hoa Sa Ok Cho Amy Cho Amy phải ừ. Tùy gu từng người đúng không? Tại vì mỗi nghệ sĩ đều có một cái à, gọi là một cái ờ, phong cách riêng và một cái định hình riêng nhưng mình không để nào so sánh như thế được thì anh không thể Đúng nói rồi. anh không phải không anh không chỉ nói là về âm nhạc không ừ. hiểu không mà anh còn nói về tính cách nữa thì chị hoa ừ. sa vừa có thể dễ thương được ừ, vừa có thể ngầu được ngầu vừa được. có thể bựa được nữa Chứ... anh hiểu không đây là trò chơi gọi là ẩn dụ mẫu mẫu hình lý tưởng mẫu hình lý tưởng à, thì chị hoa sa à, đó đó là mẫu okay. lý tưởng của anh còn đấy là của anh còn của em là chị chi ý là à, anh chị chi bu cũng là theo kiểu đó nhưng mà chị à, hoa sa anh nghĩ là rõ nét hơn chị chi bu À, vâng. ờ, nhưng mà em cũng thích chị Chi Bu rồi sao vậy? bây giờ làm sao bây giờ bây giờ thống nhất này mình không thể giải quyết bằng cái trò chuồn từ si này được chốt em muốn chọn Amy thì em phải đấu tranh cho sự đúng ờ, rồi của mình vâng. bây giờ có ba team này đúng không team à, chị Hoa Sa team chị Chi Bu và team Amy ờ. ờ chia team đi anh sao chia chia team kìa chia team ờ Giờ sao? Hôm nay sao tôi cô đơn quá Hôm nay sao tôi cô đơn quá Tại vì em chỉ có một người thôi cho nên là hai nhóm thử thách em Đúng rồi, bọn đâu Không chắc em thắng đâu ờ. Thế đi chơi làm gì nữa ờ. Hát một cái uh, câu nào đó uh, trong một bài hát nào đó của chị chị Emy Xong rồi mà hát cho giống nha Bốn người cả đây kìa, với lại dạ. tất cả mọi người trong hội trường này cảm thấy giống thì mới là Đúng rồi, ok dạ. chơi hai ba anh nhà ở đâu thế cứ tay lui trong tim tôi chẳng nhớ đường về cứ khiến cho tôi ngày đêm phải khóc rồi cười vì nhớ một người khiến trái tim tôi lâu nay tương tư về anh đấy hết câu rồi anh nhà ở đâu thế cứ tay lui trong tim tôi chẳng nhớ đường về à. Ủa Đức ạ, à, và mọi người thầy có Đức có diễn giống Amy không ạ? Ờ, Tại vì em là con trai. Nhưng mà mình chọn với lại không chọn như ờ, nãy nhá. Dạ, ok. 1 2 3. Được rồi, em thắng nào được. Ch à, Bây giờ ai mà thắng là là là team này không? Ok, vô. Ờ, vô. Team team team đấy. Đi. À là là, là, là sẽ sẽ chọn chọn người đấy nhá. Ờ, à. Ờ, bắt trước uh, idol của mình. <laughs> Một hai ba. Yeah. Ờ. bắt đầu. Bắt đầu dừng sân khấu cho hai người. Are you ready? Kick <laughs> it, xong rồi không phải tất cả đều là mình chịu luôn thôi rất hay bây giờ bọn em sẽ biểu diễn bài đóa hoa hồng ạ ờ không phải đại đại đại dài quá đại này từ đầu đến dài quá không được rồi em quên rồi kể không nhớ gì Ê, vậy tôi diễn luôn cũng mừng nè anh đi, chị đi, đi, em thấy là cái mặt Đó là hòm hả? À Ok Nhưng mà phải lấy, từ lấy cái ngu chứ Ờ, lấy cái ngu là ngu đơ lên mặt đơ lên tại đó là hồng mặt đơ lên à ha nè ha nè ha nè bên kia ha nè bên kia ha cho hai ba tùng tùng tùng let's make it move my dancing queen từng phút giây nơi nhẹ nhàng ngất ngây let's make a move hey my dancing queen da da da da come from down Come to me, come to me, my my dancing queen. Come to me, come to me, my my my dancing queen. Come to me, come to me, my my dancing queen. Come to me, come to me. Ah ah, ooh ah ooh ah. Come come Ok. Wow, đúng chưa? Đúng chưa? Đúng chưa? Xem à? Có thua đúng không em à trong à, đó hoa hồng chị chi bu phải để tóc à, gì nè ờ. phải ờ. ngang hiểu không A few moments later. Sau khi uh, họp ban giám khảo thì uh, em uh, em uh, sẽ chọn ra đội thắng trong ngày hôm nay. Ừ. Uh, nắm tay, nắm, nắm tay. À, nắm tay, nắm tay, nắm tay, nắm tay. Rồi, đẹp quá. À, xuống, xuống, xuống, xuống, xuống. Đây, trước này. À, bên, bên kia không ra dáng. Dạ, dạ. Và đội chiến thắng chính là và đội chiến thắng chính là có lý do có lý do này lý do lý do dạ, bây giờ em sẽ giải thích uh, ờ, ban giám khảo sẽ nói như này ờ. này rất nhiệt tình ờ, biểu cảm khuôn mặt của chị tiền bối massage và đồng thời còn phụ họa cho đội bên này nữa Đấy. Rất là xuất sắc thực ra thì à, vì à, hâm mộ chị cho nên là mới chọn chị vào top 1 ngay từ đầu dạ yeah. là sự là chúc chị chúc chị may mắn và thành công trên à, con đường với lại các chị mong muốn sarang heyo là hóa ra sang <laughs> bên đi à. Staring 많는밤 나를 취하게 만들어 저는 네. 빛나는 밤따따따따 야야야야야 별이 빛나는 밤 따따따딴 어. 알아 야야야야야 cho nhiều ờ, cảm xúc lẫn lộn kiểu kiểu đấy tại vì đây là một trò chơi khá là mới lần đầu tiên bọn em vừa chơi luôn lần đầu tiên được chơi luôn lần nhìn thấy cái trò chơi kiểu rất là kiểu thú vị như thế này và kiểu rất là căng não khi mà bọn em phải kiểu tranh đấu nhau trời rất là âm mưu và tính toán Để ờ, tự vẽ ra thử thách cho nhau để mà lựa chọn ra kết quả cảm ơn các bạn khán giả đã theo dõi với trong chương trình ai chọn ai và một lần nữa chúng mình là Diverse Bye. Bye.